bác vui khắp non sông cháu con trở về dung vầy tiếng trong trong nắng ba đình hoa thơm ngát trời thủ đô chúng con nguyện hứa ơi người sắc son vẫn cười bác vui khắp non sông cháu con trở về xuống vầy nghiêm trang trong nắng ba đình hoa thơm ngát trời thủ đô chúng con nguyện hứa ơi người sắc son cũng hy sinh bảo vệ nước non